Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum An Mani Padme Hum An Mani Padme Hum An Mani Padme Hum Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát các bạn hãy xem những con cá bị mắc cạn trên bờ và chúng biết đường tìm về với nơi mà chúng đã từng sinh ra và từng lớn lên. Vì vậy, chúng ta nếu có điều kiện thì hãy phóng sanh, ăn chay vì lòng từ bi và thương xót chúng sanh. Các loài động vật đều có sự sống, đều rất muốn sống. Vì vậy mà khi đi lạc ra khỏi sự sống. Chúng biết đường quay về, biết đường tìm về nơi mà chúng đã từng sinh ra và lớn lên. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Án Mani Bát Di Hồng. Án Mani Bát Di Hồng. Án Mani Bác Di Hồng